Xin chào tất cả các bạn Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Win Hôm nay chúng tôi đi du lịch bằng xe buýt Các bạn nhớ chương trình này không? Chúng tôi nhắm đang trạm giường cuối cùng Nhưng mà có hai lựa chơi Đầu tiên là chúng tôi lắc xì ngào Có thắm Nên chúng tôi có thể di chuyển số thắm trạm giường Và phải làm thứ chưa để Vì là bạn hãy tìm ra nhà hàng ngon Và nếu chúng tôi có thể tìm ra nhà hàng ngon thì thằng con rồi Chúng tôi bilang sevit naira Sewit sohay Đầu tiên là lắc xí gạo số 1L 6000 Xe buýt này cũ nha, rẻ hơn Shinsuke đoán như vậy Tuyến số 2 là đi đến ở đâu? Đến bến xe, bến xe miền Tây Rất là xóm trăm dùng trăm trường chuyển tràng đường hầm gì Phố số này rất <laughs> không đâu xuống nhá Đến rồi yeah. Trong này mới Đến đẹp rồi Chúng tôi sống chấm yêu rồi chấm những này gần cho bên tăng tội làm tử chưa đẻ bạn phải chìm phải nhiều ngon đi đi đi đi Shizuke đi đằng kia Tại sao? Đằng kia là có gì? Có cái gì? Có bánh mì ngon Gần cho bên nào Shizuke đoán như vậy vì vì có rất nhiều người ở đây nên chắc chắn có bánh mì ngon Việt Nam đang phát triển là xe điện bây giờ đang làm xe điện hay không? Trung tâm thương mại là Takashimaya. Takashimaya là trung tâm thương mại nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam cũng có trung tâm thương mại Takashimaya. Việt Nam đang phát triển nhé. Ồ, tiệm bánh mì túi sách dài dạ. ở đây không có bánh mì đây là tiệm nói chuyện xôi gà ngon và rẻ và một cái 20 ngàn à. rất ngon cà phê oh, cà phê à? có bánh mì nhưng mà nó phải không và chắc chắn mắc <laughs> chị sẽ không biết chèm bánh mì ngon nè chị sẽ hỏi thứ người Việt Nam oh. cá là mắc nè không có mắc họ có bán hai chục ngàn cá mười lăm hai chục chứ bao nhiêu có mắc nhưng mà phải khổ thôi à bánh mì bữa nay ở đâu á bánh mì giờ chờ ít bán nè à, thôi ok vô trong chợ á okay. okay. trong chợ Việt Nam ok where you go can I help you không ok one way tại vì là như như người rượu đấy là đi vào cho bên tầng đi à. Dạ. Vèo chảy Nhìn qua bên đường bên kia Vèo chảy Nó có nguyên một cái ừ. lớn cứ cứ kìa mong hành À Ai ai à, à. Em biết hey come on Come on Anh à, ấy chỉ shizuke Nè shizuke đi nữa Yeah Và Vèo chảy nè Vèo chảy はいほらストリートフードマーケットkhu vực này là có rất nhiều người nước ngoài xem à. đây là cho người du lịch này xem Shinsuke là không đi được à. tại vì Shinsuke là không người Nam không phải người du lịch và không phải người nước ngoài và không có tiệm bánh mì cà phê Kazu Kazu Thái Đi Đằng kia gombaimbili bánh mì ngon không? ngon trời <laughs> Vậy ờ, ờ, bảo đảm luôn không ngon không lấy tiền à, ok đánh tim kem bãi miệng ờ ngon lắm à. á bỏ tiền bánh mì rồi hả à. đây ăn được bao nhiêu tiền đầy đủ ba chục ba chục ừ ba chục thập cẩm còn nô thập cẩm là 20 À không thập cẩm Rồi 20 ờ, 20 này Ồ oh, 20 Rẻ nè Ờ ờ ờ Ờ, ờ. làm bao bánh mì rau chưa? 12 năm 12 năm Bác 12 năm 12 <laughs> năm Lâu quá. Lâu lắm Ờ yeah. chị bán lúc con chị hà mới 2 tuổi 12 tuổi bây giờ nó ba ra 14 tuổi yeah. đây chị à. em ơi ăn mắm hay là sao à cay không không không cay à. à. ngon lắm cắt đôi nha oh, à, không, ờ, không, không, không, không, không, không, không, không, không, はいはいみんなゴンティシスゲタンコンロイねเราต้มงอน r ะว่า rất nhiều thịt và rau chả cũng ngon uhm. bánh này mềm à, dễ ăn tại miệng à. ngon ok quay ai cảm ơn nha ok rồi Champion tiếp theo là Champion cao tan Ok Cho xe buýt <laughs> Xe buýt số 2 đến rồi có 10 chữ đẻ là chụp hình ở chỗ đẹp chỗ Instagram à, Shinsuke phải tìm chỗ đẹp chỗ Instagram Insta by spot Shinsuke đi phía sau

牛奶100個 y ャリ